Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sạt Trường Giang TV của mình Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực ở à, xã Nam Màu thuộc huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn Hôm nay thì à, Giang muốn đưa mọi người đi à, khám phá và trải nghiệm cái hồ Ba Bể này Và hồ Ba Bể này thì cũng gắn liền với một cái sự tích khá là hay Thì chắc hẳn rằng mọi người cũng đã từng được học và được tìm hiểu và biết rồi ở sách giáo khoa lớp 4 có kể về cái cốt truyện chỉ có hai cái cốt truyện hai cái cốt truyện đầu tiên là của hai mẹ con quá phụ và một bà lão cái câu chuyện này mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn là dạy con người giáo dục con người là à, biết sống yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau Thời gian này là thời gian ờ, các cháu ờ, nhỏ học sinh đang được nghỉ hè Mọi người có thể lên đây để ờ, đưa gia đình, bạn bè, anh em hay là người yêu có thể lên đây để đi tham quan Hồ Ba Bể và du lịch được ngắm cảnh à, cái Hồ Ba Bể này khá là tuyệt vời Đấy, đây là đang thấy là du khách đến rất là đông luôn Đấy, mọi người có thể uh, mua vé và xuống trực tiếp là tàu nào mọi người muốn đi tàu nào có thể xuống tàu đó theo uh, dịch vụ như là Giang thấy ở đây là hầu như là đều giống nhau cả thôi thì uh, xe của anh em mình uh, đang để ở góc kia một chút nữa thì uh, mình sẽ đi hướng thuyền này nãy mình có đặt vé cho anh Vân rồi Đấy, có gì là ba anh em mình sẽ xuống uh, dưới thuyền và ra ngoài cái ao tiên khu vực ao tiên sau đó qua đền mẫu và có cái gì uh, hay hay thì mình sẽ ghi hình lại cho tất cả à, mọi người cùng à, xem à, xin mời tất cả mọi người là cùng đồng hành với à, Giang và anh em mình xuống dưới đấy nhé xuống thuyền nhé cảm giác lần đầu tiên thuyền đây khá là đẹp anh em ờ, sẽ lấy máy mỗi người một góc nhá hình ảnh để làm kỷ niệm đây là lên ờ, đầu thuyền rồi wow cảnh đây đẹp không hoa ơi đẹp mà quá đẹp luôn ờ, mọi người quá đẹp luôn cảnh ở đây như vịnh hạ long thu nhỏ luôn quá đẹp thời tiết quá là mát luôn đây Phía sau là hai anh em Khánh Trình Hòa Em Hòa Vlog Trai bạn Tiết ờ, thì ờ, về buổi chiều theo Giang nghĩ thì ờ, cái khung cảnh ở đây hòa nhập với cái thiên nhiên với ai là những làm sóng nước này này nó đi mình cảm thấy là rất là mát hiện tại thì về buổi chiều về buổi chiều khu vực này thì uh, nước với lại là mình đi thuyền như này thì uh, những cái cơn gió này nó thổi lên rất là mát tạo cho mọi người cảm giác là rất là khoan khoái nếu mọi người uh, có thể lên đây du lịch nhất là vào chuẩn bị bước vào tháng 6 chuẩn bị bước vào tháng 6 và tháng 7 rồi là cái uh, mùa hè nắng nóng thì uh, mọi người có thể là đưa anh em bạn bè vợ con gia đình lên đây để du lịch tham quan hồ ba bể cái giá vé ở đây thì cũng khá là rẻ thôi, cái thuyền này uh, như à, anh em mình thuê là 500 nghìn thôi khá là rẻ thì mình sẽ đi uh, thăm nhất là cái uh, Đông Kiên trước sau đó thì mới sang uh, đảo Quá Phụng trải nghiệm rất là vui và thú vị cái hồ này thì Giang có hỏi là diện tích thì à, bà con không à, biết là diện tích bao nhiêu hay là Giang cũng à, không tìm hiểu diện tích bao nhiêu biết là rất là mênh mông và đấy quan trọng là Giang đang suy nghĩ là trên núi mà trên cao mà lại có những cái hồ nước mà nước nó nhiều quanh năm suốt tháng như này mà không rửa cạn không biết là như thế nào mà lối thoát của đi đâu rộng diện tích đây mọi người cũng ờ, đi ờ, tham quan để chơi đây thực sự là mình cũng khá là tò mò cái này đồng áo tiên này anh có biết về cái uh, lịch sử nó không anh ừ, cái di tích uh, sinh ra cái động áo tiên này khó à tí nữa trên này hỏi à, các cô các bác trên này như là đến đi bộ thêm một đoàn vào trong thế cũng uh, ừ. bán hàng trong đấy à, đây à. à ok rồi giờ chuyển thế này chào anh nhá chào các chị nhá các cô nhá vâng thì mua gì quay không ủng vâng vâng chị vâng. chị hỏi à, cô cháu hỏi trên này cái đồng ao tiên này cô có biết về cái uh, cái lịch sử và di tích của nó di tích của ông sẽ đó vâng cái cốt truyện của nó cốt truyện dài đấy à được à vâng à. Cô có thể kể qua cho cháu biết không? Cháu ờ, không mở điện thoại thế mà Chỉ thích về Ba Bỉ ra nó có mà à, Không nguyên về cái động này thôi cơ Ở đây là cái, cái ao gan à? Cái vâng, gan đây là gan Ở đây là cái ao thôi không à là cái ao tiên vâng. à, nhưng mà cái sự tích của nó cô có biết không sinh ra cái ao tiên này <laughs> sinh ra ao tiên này là ngày xưa là chỉ tiên xuống tắm thôi thì gọi là à, vâng. à có một cô nàng tiên trên vâng, trời là xuống tắm nàng tiên đấy. bảy à bảy nàng tiên bảy nàng tiên à có mà bảy nàng tiên à, xuống tắm mà ngủ quên à, ở đây luôn Ồ, ờ, có, có mà tiên bây giờ là ngày xưa là tiên xuống tắm nhưng mà ờ, tiên bây giờ còn tắm ở đấy không cô nó ừ. bị à, những ông vua đánh cờ ở trên núi bàn cờ ở trước mặt à, tiên này vâng, xong là vâng. trộm thay thay à, tiên thay đồ là à. biết là tiên để quần áo ở đấy là xuống tắm à, xong là bắt đầu trộm hết quần áo không bây giờ à tức là không bay dạ lên vâng. trời được nữa vâng. đây, luôn. xong bây giờ mới tiên ờ. mới ban ngày xuống không xuống tắm được đâu vâng, ban đêm mới xuống à. <laughs> anh em cháu phải ở đây đến tối <laughs> đến tối thấy tiên đây cháu à à thế à, à. Ờ, chắc cô nhá dạ cô đây cô bán nhiều mặt hàng nhờ vâng đây đấy đang ờ, thấy cũng bán mà ờ, nhiều. cảm giác ờ, thấy mua cái táo đỏ này dạ. vâng vâng nấm hương rừng này trà chân mật hồng sâm đây ừ. này cháu trà chân mật hồng dạ. sâm này chuối hột rừng này đây cây lá gan này thử một ít trà của núi rừng này vâng đây rau đỏ con này đang thấy là cái, gì à hà tú cái này là là trà gì cô à. trà chân mật hồng sâm đây này cái này cô bán mật ong gì đấy cô cái này à, mật ong của dương cháu à à mật ong rừng à vâng khoái hay là mật ong đá hay gì đó? ông khoái ông khoái ông khoái ông, ông đá đấy ừ. ừ. đây thử thử một ít Cô ra bán khá là nhiều luôn mọi người dưng ba bể đây thơm ngọt cháu được uống không được uống chưa đấy nếu ừ. mà cháu đi đâu đi đó thì được uống cái trà này mà vâng, vâng cháu thử đây này vâng cái này cháu lên sapa vâng, thì được uống này vâng vâng thì uh, cô quảng cáo và trà thơm lắm mình lên sapa ừ, cái này là ờ, uh, vùng ừ. nào vùng núi cao núi đá thì mới có nó nói là khi mà uống cái trà này vào cảm giác là rất là thơm ngon luôn. Người nó nhẹ và nó thơm. <laughs> Còn có chút gì đó mình này đúng ngồi tận hưởng uống trà này đấy, tinh thái và ấy à, có gì lát anh em cháu ờ, quay lại ờ, xem ờ, của cô một chút. Ừ. Vâng. À. bán rất nhiều nông sản. Vâng. vâng. Cháu cảm ơn cô nhá. chào vâng. Ừ, cháu cô nhá. chào cô nhé. Vâng. À, cháu quên hỏi tên cô cô tên gì đấy ạ? cô á <laughs> Không, cô vừa giới thiệu xong ờ, sự tích Vừa ờ, nãy thì ờ, Giang có hỏi chuyện cô về cái uh, di tích sinh ra cái ao tiên này Thì sao lại có ao tiên này Ngày trước là có 7 cô tiên thì trên trời xuống tắm đây nhưng mà Em mà ca nướng Vâng vâng chào chị vâng chào chị nhá Chị em quay lại à? Vâng Chào bà nhá. Vâng, cảm ơn. Vâng. nữa ủng hộ ba một tí. <laughs> Vâng. Mua cả ngày. Này mình đi à, qua cái bậc này chắc là là nghĩ là một người xây uh, trước làm cái uh, khu di tích này. Mình... Chào chị nhá, chào chị nhá. Chị xuống rồi chị. <laughs> Vâng. Thôi đi vào xem uh, ao tiên như nào. Cái này hả? Ừ. Hỗ trợ em. Ngủ dưới này. Ừ nhìn thấy em bé mấy à, <laughs> em này xinh gái này chắc là à. tiên nữ à hả em à, em cốc trà hồng sâm nhá à đây à, em, em em bán hàng đây à vâng em bán hàng ô. oh. à, anh uống thử cốc trà này em mời anh em, em người đây luôn à mời anh cốc trà hồng sâm em người đây luôn à em người tay ở đây hay dạ em uh, có gia đình em chưa mời anh chưa khỏe anh hả? em chưa chưa có gia đình á vâng ôi rồi chưa có gia đình sinh như này đấy có sợ là các anh chàng đến bắt đâu? Wow. đây đây đây có phải tiên không anh? chỉ đấy mới bảo là động à, bảy cô tiên mới bảo nhìn em tưởng <laughs> cô tiên đúng Anh ơi. cảm ơn em nhá. Đây à, lên à, thăm ờ, nào tiên mà được cô Dạ, vâng cô bé xinh xinh như tiên nữ này mười trà hồng sâm nằm trong đứng thứ mấy của bảy cô tiên <laughs> anh cứ quay em như này thì ngại lắm có phải tiên đâu không nhìn em xinh mà ấy. người ta nghĩ là tiên thần <laughs> Thế em biết có biết về cái sở thích của ao tiên này không? Thì rồi em sẽ kể cho anh. Ừ. Bây giờ anh quay này em không kể được à, à? Ngại lắm Thế à. coi như chưa quay đi Thế là tối mới kể đấy Anh nhỏ mình bán hàng đây đến tối à? Chuẩn bị dọn hàng À, cứ tưởng đấy tối tiên xuống này <laughs> Có phải đây tiên xuống buổi tối đúng không? <laughs> dạ vâng, ừ. 12 giờ đây anh ạ Trồng sớm rất là ngon Đây chai này này anh Ừ ờ. 50 nghìn hai rồi ờ, à, thế à? Anh mua ủng hộ Ờ, tí nay anh, anh, anh cảm ơn nhá Tí anh quay lại khả năng lấy một gói cho cô bé thôi. Tí anh quay lại anh đi vào trong này một chút Là quay lại lấy về để phòng uống Mình nhìn đấy. Em em dạ, tên gì rồi quên đừng lấy em Quên hỏi Chào em đặt hàng ạ Em tên Huyên À Huyên à? Vâng. cái tên rất là đẹp Người đẹp và tên đã đẹp Anh cảm ơn nhá một chút anh quay lại anh anh vào trong này một chút đóng hàng luôn đơn em tiên là viên khá là xinh gái luôn vâng vâng em chị ở đây thì à, một người bán rất là nhiều à cho túi đi bán đủ loại luôn này chị bán đủ loại luôn à, hầu như là toàn trà với táo đỏ này đấm ngọc cẩu này ô oh, đúng rồi thì đấm ngọc cẩu mọi người rất là thích ba anh em hào hứng ờ, xuống ao tiền. nó ờ, bò đá con chào bà nhá bà bán hàng đây bà à? khoảng mấy giờ thì bà nghỉ chuẩn bị đi à chuẩn bị là nghỉ rồi à. hồ hồ ba cái gì mà vâng vâng vâng bà ngồi trốn à. cái gì này chỉ có ở đây khu này có ừ, bà ao tiên này ờ, bà bán hàng đây được bao nhiêu năm rồi bà nếu có đâu có có có có khách thì à, có khách thì bắt đầu bà đã bán ở đây rồi vâng. thì hiện tại chắc cũng phải gần mấy chục năm rồi nhỉ bà nhỉ ừ, nhưng mà ừ. bà già nhưng mà không bán được cái gì đâu ờ. cho à à được à ừ, chỉ mỗi ừ. hồ à, các cháu về Thương Hải thì ờ, vâng. hồ mấy vâng, một hai nghìn mười nghìn thế hai nghìn thế thôi không bảo con năm ba nhá con con xuống đấy à, vâng, thăm ừ, vâng anh ạ ủng hộ em một hai cân ốp nhỉ hai mươi nghìn một cân thôi ủa trong này mát thật phải nói là một cái à, không khí rất là tuyệt vời mọi người ạ nói chung là ở đây thì mọi người bán hàng rất là san sát nhau để à, khách du lịch mọi người đến thăm đến chơi này có thể là mua một cái gì đó sản phẩm quà cáp mang về cho gia đình, anh em và bạn bè người mà đến à, thăm à, cái ao tiên Wow Phải mưa có vẻ ờ, hơi đục bẩn chút nhỉ Mưa rơi cái lá cây xuống Tiên uh, sự tích là tiên tắm ở chỗ nào nhỉ? Đây à? tiên tắm này. đây à? ừ. Cái Ừ. Đây còn còn còn nào không? <laughs> sự tích uh, tiên tắm ở đây nhưng mà anh em đi vào đến đây là hết đường đi nhiều. Nói chung là động ao tiên gọi là ao tiên với lại uh, cháu đây trong này rác nhiều quá nhỉ ừ. lá cây mà là xung quanh toàn là lá cây lá cây cây cành cây cành cây xuống ừ. cành cây xuống với là mưa gió nữa là cây theo như ờ, truyền thuyết kể lại là có bảy nàng tiên đấy xuống tắm ở dưới này và bị uh, vua là <laughs> thấy trộm quần áo gì nó, do đó không thể lên trời được uh, ban ngày thì không thể xuống tắm được mãi ban đêm mới xuống tắm được còn ao tiền đây là diện tích ra để kiếm sống hàng ngày ừ. bể này cũng không bao giờ thấy cạn đúng không đấy, trong này rất là mát và lạnh rồi toàn đá luôn quanh toàn đá luôn ở đây thì à, các à, chị các cô à, các bác anh bán hàng khá là nhiều mọi người có thể đến đây để tham quan để du lịch rồi mua ủng hộ mọi người một số đồ quà vì là mấy ngày nay đang ờ, thời gian mưa kéo dài không để vì ờ, cái cánh uh, ờ, flycam là nó có vấn đề là khi mà nó liệm cái là không ấy được luôn mình không thể nào mà ấy được trời nó sâu quá để nhớ anh chất lăn này hóa cái cái dây bạc này cho anh cất vào trong kia dây bạc của anh em hy vọng là sẽ tìm thấy flycam của anh em Giờ mà nó đèn pha xoắn chắc đấy ừ. Thấy rồi, thấy rồi oh, ok, ok Đấy, đấy, đấy, đấy. tuyệt vời Đúng thật là vẫn còn sáng nhỉ Vẫn còn sáng, bắt pin, pin Giữ, giữ anh em, giữ, giữ Học pin đi cái này Học pin ra luôn ừ. May mà nó còn sáng dễ nhìn không anh? Thôi. nó còn sáng sáng, là thế thì sáng nó dễ nhìn hơn đúng không may là cái pin nó còn sáng chưa vào bên bạn dưới trong một tí nữa chứ ừ, đúng rồi đấy chưa đến phút là là được dạ. <laughs> dạ ba mươi giây dạ. mày quá ôi ok cảm ơn anh ra nhá à đây ồ cái cam này nó vào nước tính ơi dây xuống sao nhà con của em ờ, còn rơi xuống ao ờ. nó có hết đâu nó có hết đâu hết đúng không ừ. cái cam này sấy thôi tôi mua cái máy sấy mấy trăm mà ok rồi <laughs> còn phải lấy cam may nó chưa bị rơi từ trên xuống tắt pin từ trên xuống anh ạ à. bay trên là nó chạm vào bên kia thôi lăn xuống <laughs> rơi xuống luôn à không sao pin pin không không tắt rời được thế nó nó tự tắt nó tự tắt ai đến cơm đây đây đây đây là hết pin đấy hết điện điện <laughs> là nhìn là khó đấy ừ, được. vì bây giờ là tối à trên tối om ok như vậy đấy Nước ừ, bò ra Thì nước rất là sâu luôn rồi Thôi kệ đi rồi. Ok anh em đi di chuyển đi về à, hôm tây để nghỉ ngơi đó Tầm 3 mét hơn À 3 mét hơn là gì? Thế là cũng, cũng không sâu mấy đâu nhỉ Tuyệt Lúc nãy là <laughs> đưa cái kia xuống nghĩ là 5 mét Chuẩn có phải ừ. ở ngay ngay định nhưng mà uh, điều ờ, đáng tiếc xảy ra là phần cam anh em rơi nên là không sang được sớm anh em mất khoảng tầm uh, gần một tiếng rồi đấy à giờ này hình một tiếng một tiếng một tiếng mất một tiếng như là một người nghỉ bán hết rồi thì vì là tối rồi mà anh nhỉ bây giờ mọi người nghỉ bán hết rồi nhỉ ừ. anh em mình lên thôi ở trên đó có hương thắp không anh có nhưng mà bây giờ này chắc, ừ. chắc không... nghỉ là không không mua được hương để thắp một cái nến nhang đấy vì ở đây này không ờ, không có chữ đây à à vâng, vâng. anh em ờ, cảnh yên tĩnh nhỉ bây giờ là tối mới tính có lẽ căng ừ. đảo vào rồi chắc là anh em mình uh, lên cũng uh, tham quan qua nhanh thôi nhỉ đền ừ. vì là đền gian đền an Mạ chiều tối rồi đền an Mạ này đền Đầu an mạng tối còn 7 giờ thôi kia một cái cầu cầu cầu nổi ừ, có cầu cầu chiêng cầu chiêng wow đó yes anh có lên không lên cùng lên anh lên đi anh ờ, buộc cái dây vào nó trôi nó lên cùng nhau trong đây đây là những cái bậc ờ, thang lên đây tối ờ, nhà gần đấy ngồi cùng với em luôn tối nay anh em ra à, tối anh em giao lưu nhá <laughs> cũng may là anh lái thuyền nhiệt tình mọi người đây rồi ở trong này hơi tối một chút đây đền an mạ tâm thành phúc đức tịnh bồng lai Phật Pháp từ bi độ muôn loài Giờ mình sẽ đưa mọi người vào trong này tham quan một chút Trong này may là có điện đây Điện lưới thôi nhưng mà khá là sáng Khu vực bên này thì à, khu vực nhà vệ sinh Sau đó mọi người à, sang bên này tay trái Mới là đền hai, hai, hai cái anh nhỉ? Một cái Hai ngôi nhỉ? À Thế bên này là phòng ngủ của anh? Nhưng mà rồi, phòng trực À phòng trực à, có người trực ở đây à, 24 24 đó anh nhỉ à, không chỉ trực ban ngày thôi à, trực ban ngày à, à. thế ngày mình sang bên kia em là khỏi không nhỉ chắc là đền người ta cũng đóng rồi đúng không đóng, ừ. bình thường là ban ngày mà lúc <coughs> lúc mà trời còn sáng ấy thì uh, chắc chắn là vào đây thì mình sẽ thắp được cái nén nhang trong đền ấy nhưng mà do là anh em rơi phải là cam muộn một chút nên là không không không là thắp được nên bảo đóng cửa rồi đây, đây có cả bảng di tích đây này Đó. đây là khôi phục ngày 2 tháng 6 đinh hợi tức ngày 24 tháng 3 2007 tu lại sửa tu lại đấy nhỉ ừ. đây là đều là nhờ cái à, sự phát tâm công đức của mọi người bên này thì có một cái à, bia là chữ hán mình không, không thể dịch được à, có cả chữ hán ừ. hán mới dịch ra chữ bên kia này. Vâng à, hai cái bảng này là bảng dịch ừ. nè do là bên có nuôi, nuôi một chú cún Ủa. sân đền khá là rộng rất là mát thoáng mát luôn mọi người đây thì à, ngoài đảo mà nó rất là yên, yên tĩnh luôn đấy buổi tối rất là yên tĩnh mình không vào tháp được không vào trong ấy được Ừ, đây cho người à, xem bên trong mình cũng muốn vào thắp một nén nhang tỏ lòng à, thành kính với Rồi à, như con thế âm rồi trong ngày này tuần thì cũng rất rất muốn là thắp một cái nén nhang tỏ lòng thành kính Đấy rồi là cầu cho mọi người có sức khỏe bình an nhưng mà không thể vào rồi tối quá rồi chắc là anh em mình cũng phải di chuyển về thôi nhỉ à nhỉ vì à, trời cũng tối khá là tối đấy nên anh em phải à, di chuyển về nhà nghỉ rồi là ăn cơm nữa ngủ nghỉ nữa đấy, chắc là video của Giang ngày hôm nay cũng à, xin được khép lại ở đây thôi rất tiếc à, Vâng. à. này là muộn rồi à, tối rồi không nên không không à, để ghi hình cho mọi người nhìn rõ nét như ban ngày được nên mong mọi người thông cảm nhé thì hẹn tất cả mọi người ở những clip tiếp theo ừ, có gì mình sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng xem xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo